anh Nam ơi Này thích cho xe xuống phần bận này Mệt thật sự luôn Để mình đã gửi xe ở tòa chung cư ở phía kia Và mình đi bộ ra để đi cùng xe một anh ấy Mệt thật sự Bây giờ là hơn 6 giờ sáng bọn mình đang chờ ở cổng số 1 của trung tâm hội nghị quốc gia Và chút nữa thôi thì bọn mình sẽ lên đường đi tới Mộc Châu Đây là... đây là Việt Lê nha các bạn nhá Đây đây đây, ờ, đây là Việt ờ, ờ okay. Anh cũng quay à? Ok ừ. Đây đây là leader Hải Nam Chị, Chị tên gì? Ờ, đeo khẩu trang rồi ngại gì nữa, sợ gì nữa Và đây là leader tại bọn mình đã đến đây là đèo đá trắng đây là lần thứ ba mình đến đây rồi nó cảm giác nó không còn như những lần đầu tiên nữa không không thích như trước nữa à. đây là đến homestay Bản Búa ở Mộc Châu, <laughs> Cần Dùng Thông Bản Áng và lần nào thế. Cái bộ dạng của mình sau khi ờ, đi phượt là lúc nào nó cũng như này. Đã. Thôi bây giờ thì sẽ đi ờ, cất đồ, nghỉ ngơi một tí, sau rồi đi khám phá tiếp nhá. Đây là thằng anh mình. Ừ, từ trước đây là nhà sàn Nam ra đây Ngoài này khá là chill ừ. Phía bên kia là nhà ăn và mọi người đang ăn trong đấy rất đông, khá là ồn Nên là mình sẽ không đi vào đấy <laughs> Cũng không có gì nhiều đâu, nhà sàn nhưng mà cũng rộng phết ừ. Phía bên ngoài khá là rộng, có thể để được nhiều xe Hiện tại thì mình đang có mặt ở vườn mận các bạn ạ Wow Chiêu quá thì bọn mình sẽ di chuyển ra phía ngoài Chứ trời ơi, nó rộng quá ấy Phải chạy thôi, phải rút thôi Người ta cứ áo vàng ơi, áo vàng ơi đi ra cho anh chụp nhờ cái ảnh Thật sự là Yeah Nói chung là tầm này cũng ờ, nở khá là rộ rồi Thêm một hai tuần nữa thì chắc là đẹp Hello, xin chào buổi sáng các bạn Bây giờ là gần 9 giờ sáng Tuy nhiên mình dậy từ 7 rưỡi rồi cơ Nhưng mà tại vì là <coughs> lạnh quá Bây giờ nhiệt độ khoảng 9 độ Ừ, thế nên là mình đã đi uh, ngủ tiếp Nhưng mà sau đó thì vì đói quá Nên là mình <laughs> không ngủ được nữa à, Bây giờ thì mình sẽ đi kiếm đồ ăn các bạn ạ <coughs> Đói quá À, các bạn có nghe thấy tiếng ờ, nước chảy không? đó chị đang ở 90S Mộc Châu và hôm qua thì bọn mình có ghé qua bản Búa Tại vì là đoàn mình đang đi là chia đôi, chia làm hai Một bên thì đang ở phía bản Búa, một bên là ở 90S à. <sighs> ai ai ai, ây Hi, chu Ở homestay có một uh, chú mèo Rất là quý người Đi đâu cũng chạy theo các bạn ạ Đi <laughs> Đi ăn sáng nhá Ui, có cây trứng gà luôn nè Tên gọi khác của trứng gà là gì ấy nhở Mình quên xử mất rồi Lâu lắm rồi mình không được ăn quả này Ui, mình phát hiện ra ở đây có rất nhiều hoa dã quỳ này Nở rộ luôn Wow Đây nữa nè Wow Thích thật sự Siêu to luôn các bạn ạ Ui, đấy, to chưa? To bả, to bằng cả lòng bàn tay mình luôn ấy Rất là nhiều luôn Bây giờ thì chúng mình sẽ lại quay về phòng và chắc là mình đi ngủ tiếp <laughs> ờ. Nhưng mà trước đó thì à, sẽ quay cho các bạn một chút về cái à, homestay chị em Mộc Châu nha tại bây giờ là gần 11 giờ trưa và mình vẫn chưa được ăn sáng các bạn ạ nhưng mà tranh thủ ờ, mình sẽ đi ờ, chụp một chút hoa dã quỳ và đây là <laughs> như con nghề bóng đêm <laughs> tôi không hiểu tôi không hiểu họ đang làm gì đây là những thứ mà mộc châu có tiện không mua được đó là đồ ăn sáng các bạn ạ hả với cái điều kiện ánh sáng và mọi thứ như này đồng không bông quạnh này chị chụp cái gì núi đâu làm gì có núi đâu <laughs> đây là tớ và chị hiền tớ chị hiền tớ có một thói quen khi ngủ đó là các bạn biết gì không chị hiền sẽ giúp vào tớ chị hiền ôm tớ yêu đấy chỉ là lúc thức thôi còn lúc ngủ tớ không ngủ bạn ạ không à bây giờ thì bọn mình quyết định <laughs> Bọn mình sẽ đi à, trekking à, khắp Mộc Châu các bạn ạ ờ, Không đi tiếp à? Tôi trekking tiếp Không đi tiếp à? Ôi trời ơi, tưởng thế nào cơ Thế thôi, hóa ra là thế thôi